Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá Ngày hôm nay thì mình có đẩy cho anh em một trận cỏ vào lúc uh, 16 h 30 đúng không? Hiện tại thì cũng đã diễn ra được 10 phút rồi Thì anh em nào mà muốn đầu tư trận đấu này cũng như là muốn kiếm tiền thì anh em cứ quay lại uh, cái video để xem uh, lại cái kèo mình đẩy nhá Cũng như là anh em có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo cũng như Tele Thì mình cũng nói rồi, kèo trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo để cho anh em chúng ta bàn luận với nhau thôi Đó còn à, từ bây giờ cho đến à, hết tháng thì à, không có những trận nào đáng chú ý cả thì sang đến mùng 1 để bắt đầu những cái giải đấu lớn diễn ra anh em à, ngoại hạng Anh này Đấy, La Liga, Bundesliga cũng như là Serie A và League One sẽ bắt đầu khởi tranh và trận đấu sớm nhất đấy là trận đấu vào dạng sáng ngày mùng 1 của Bundesliga cũng như là La Liga. À, trận đấu ở La Liga sẽ là Athletic và Ameria đấy và trận đấu giữa Bundesliga là một trận đấu của ông lớn uh, Đức đấy là Bayern Munich và Bayer Leverkusen điểm qua một chút uh, về đội hình cũng như là kèo anh em nhá uh, Bayern Munich trận đấu này họ sẽ được thi đấu trên sân nhà cũng như là họ tiếp đón Leverkusen với cái sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1 còn uh, Leverkusen họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật cũng là 4-2-3-1 luôn anh em à, hai đội hình chơi sơ đồ giống nhau. À, tuy nhiên thì tất nhiên rằng là cái chất lượng đội hình của Bayern Munich vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với phần còn lại của Đức. À, nhưng mà thế cũng không có nghĩa rằng là trận đấu nào Bayern Munich cũng thắng cả anh em ạ. Từ đầu giải đến bây giờ thì ờ, họ đã hòa cũng như là thua khá là nhiều. Đấy, hòa 3 trận và thua một trận này. À, chỉ thắng một trận thôi trong uh, ờ, 5 cái trận đấu gần nhất và trước khi đến với cái vòng đấu này ấy thì à, họ lại có được à, những cái chiến thắng ở cúp C1. Đấy là chiến thắng với Inter 2-0 cũng như là Barcelona 2-0 ngay trên sân nhà anh em. À, đây cũng là một cái bước đệm và cũng như là người hâm mộ vẫn luôn luôn đặt niềm tin vào Bayern Munich. À, tuy nhiên thì à, nói gì thì nói ở uh, giải quốc nội thì là một câu chuyện hoàn toàn khác anh em nhé vì năm nay các à, câu lạc bộ lớn ấy họ đều phải trải dài cái lực lượng của mình để có thể thi đấu được hết tất cả các giải đấu như là Bayern Munich thì là cúp C1 cũng như là quốc nội. Thì à, cái giải mà Bundesliga thì nó như kiểu là cái giải ao làng của Bayern rồi anh em. Tất nhiên là Bayern vẫn sẽ tập trung vào cúp C1 thôi. Đấy. À, đầu đầu mùa đến bây giờ thì Bayern họ đang xếp thứ 5 và nghiễm nhiên lại có một cái nghịch lý đấy là uh, UON Berlin cũng như là Facebook và Hoffenheim thì đang xếp thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng uh, và cùng với đó đấy là Borussia Dortmund. Borussia Dortmund trong năm nay cũng không được đánh giá cao, tuy nhiên họ thì vẫn đang xếp thứ hai uh, Bundesliga anh em. Đó. Điểm qua một chút về kèo. Hiện tại thì uh, kèo handicap đang là Ben Munich chấp 1.75 anh em ạ. 1.75 cũng như là trên dưới cả trận đang là 2.75. À, ờ, mình nghĩ một cái mức uh, trên dưới cả trận khá là cao. Uh, ờ, chết một chút thì uh, hiện tại thì Bayern Munich họ cũng đang có một cái tần suất ra bàn khá là ổn định anh em, 19 bàn trên 7 trận. Uh, nhiều nhất Bundesliga thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì đó không phải là cái việc mà ghi bàn nhiều thì họ sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy sẽ có những cái trận đấu họ có thể thắng 5-0 nhưng mà có những trận đấu họ lại thua đó. đấy thua 1-0 rồi lại là hòa đấy cũng là một cái điểm để anh em chúng ta có thể chú ý và đi kèo ở trong cái trận đấu như thế này à, ngược lại với Leverkusen Leverkusen thì họ đang xếp uh, gần như là chốt bảng cũng như là đang ở cái nhóm cầm đèn đỏ À, với việc là trong 7 trận đấu vừa qua họ ghi được 9 bàn cũng như là để thủng lưới tận 12 bàn anh em À, tuy nhiên thì họ cũng đang có một cái sự trở lại khi mà trong 3 trận gần đây nhất thì họ đã hòa cũng như là thắng và trận thắng tiêu biểu đấy là Leverkusen lại thắng Atletico 2-0 ở trận uh, ờ, C1 vừa qua vòng bảng anh em. Đấy. Cả Leverkusen cũng như là Benfica họ đều cần phải chia đội hình ra để có thể chiến đấu cả hai cái mặt trận quan trọng đấy là cúp C1 cũng như là Bundesliga. Tuy nhiên thì Leverkusen họ ờ, mình nghĩ rằng họ cũng sẽ không đặt niềm tin quá nhiều vào cúp C1 đâu. Nhưng mà nếu như họ chỉ cần vượt qua vòng bảng thì cũng là một cái thành tựu lớn của Leverkusen rồi. Đấy. Vì vậy nên là chắc chắn rằng Leverkusen họ cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào cái ờ, đấu trường quốc nội. Tuy nhiên thì ờ, từ đầu năm đến nay, đấy, đầu mùa đến nay thì họ đã thua khá là nhiều. Họ chỉ mới có một chiến thắng thôi hai trận hòa còn lại là để thua rất nhiều anh em vì vậy nên bây giờ họ đang nằm ở cái nhóm cầm đèn đỏ đấy xếp thứ 15 trên cái nhóm cầm đèn đỏ có, có ờ, à, bằng điểm nhau chỉ có hơn hiệu số thôi anh em ạ đó à, với cái kèo cả trận thì mình cũng không khuyên anh em chúng ta đi từ đầu tuy nhiên thì vẫn còn những cái kèo hiệp 1 hay là à, kèo trên dưới cả trận anh em à, với cái mức tài đấy là 2.75 thì mình nghĩ trận đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng đâu khi mà cả Bayern Munich cũng như là Leverkusen họ cũng sẽ thi đấu điểm đạm và cũng không có quá nhiều là uh, sự cố gắng trong cái trận đấu này đúng không? Vì ờ, sắp tới đây thì sau cái trận lượt trận này thì họ sẽ lại phải thi đấu tiếp đấy là một trận đấu ở cúp C1 vào ngày mùng 4 anh em, cách có 3 ngày thôi, được nghỉ rất ít. Đó. Và cái lực lượng hiện tại của Bayern cũng như là Leverkusen thì chúng ta có thể thấy rằng là Bayern họ đang thiếu vắng khá là nhiều trụ cột như là Lucas Hernandez này, à, Bonassa à, có thể sẽ có sự trở lại của uh, Kingsley Coman. Tuy nhiên thì đây cũng uh, chỉ là những cái sự thay thế thôi. Còn về bên phía của Leverkusen họ lại thiếu vắng đấy là uh, Palacios và Luner. Có thể uh, sẽ có sự trở lại của Balarabi này, uh, Witt và Anli. Tuy nhiên thì ờ, tất nhiên rồi, ờ, Leverkusen họ vẫn vẫn đang dựa hơi vào đấy là trung phong cắm Parisic cũng như là cầu thủ vừa mới gia nhập đội bóng năm nay đấy là Hudson Odoi từ Chelsea. Đó. <clears throat> Dẫu vậy thì tất nhiên rằng đội chất lượng đội hình của Bayern Munich thì vẫn hơn hẳn so với Leverkusen. À, ờ, nhưng mình đang cảm thấy rằng cái kèo 1.75 này thì cũng hơi quá cao so với chúng ta nếu anh em chúng ta chơi đúng không? à, ví dụ như nếu như Bayern họ chiến thắng chỉ với có một bàn thì sao hai bàn thì anh em cũng chỉ có được nửa tiền thôi đấy đây cũng sẽ là một cái kèo khá khó để chúng ta đầu tư ngay từ đầu vì vậy mình sẽ chốt kèo cho anh em một cái kèo sáng nhất à, trong cái trận đấu này để anh em chúng ta có thể tham khảo nhé Tuy nhiên thì ờ, trận đấu này còn đến tận ngày mùng 1 mới diễn ra cơ nên là cái tỷ lệ kèo nó sẽ nhảy liên tục nên là anh em cũng cần phải thận trọng khi mà kèo nhảy anh em nhé à, mình sẽ chốt cho anh em luôn đấy là cái kèo xỉu trừ 2.75 anh em cả trận anh em nhé đây sẽ là cái mã kèo duy nhất mình sẽ chốt cho anh em trong trận đấu này còn anh em nào mà từ bây giờ cho đến ngày mùng 1 muốn đầu tư bóng đá cũng như là kiếm tiền từ những cái trận bóng cỏ thì anh em trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhé mình sẽ cho anh em tham gia vào cái nhóm bóng của mình để anh em chúng ta sẽ cùng kiếm cơm gạo hàng ngày còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những video nhận định và soi kèo tiếp theo